bốn sản phẩm sau đây sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em đánh sóc đĩa hiệu quả thì uh, rất nhiều anh em cũng đang đi tìm và tìm sai cái sản phẩm đánh sóc đĩa thì uh, hôm nay Tấn Tuân Casino Tấn Tuân Casino sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em top 4 cái sản phẩm mà anh em có thể là hỗ trợ đánh sóc đĩa bịp một cách chính xác 100% à, xin giới thiệu tới anh em à, mình là một trong những người thợ chuyên về đánh sóc đĩa chuyên về môn à, sóc đĩa bằng tay nghề Ờ, dạy cho anh em những cái kỹ năng sóc đĩa thì hôm nay mình sẽ đưa ra một số cái lưu ý để cho hỗ trợ cho anh em đi mua đồ cờ bạc mua đồ cờ bạc bịp một cách hiệu quả thì ờ, anh em cùng theo dõi clip của Tấn và nhớ like đăng ký kênh comment những cái câu hỏi anh em muốn hỏi Tấn sẽ chia sẻ tới tất cả những anh em đang xem video của Tấn Tuân Casino uh, những cái gì hữu ích nhất để anh em có thể kết hợp trong uh, trận đánh sóc đĩa của anh em thì thứ nhất bốn cái sản phẩm <clears throat> bốn cái sản phẩm mà đánh sóc đĩa hiệu quả là sản phẩm nào thì uh, xin uh, giới thiệu tới anh em sản phẩm thứ nhất đó được gọi là bát camera bát camera thì uh, bây giờ Tấn sẽ đi đưa ra cho anh em bốn sản phẩm sau đó Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em bốn sản phẩm là loại nào như nào hiệu quả để anh em biết cách sử dụng anh em cùng theo dõi nhé thứ nhất là bát và thứ hai là quân vị thứ hai là quân vị thứ ba là anh em phải sóc cái thứ tư là anh em đánh dính dính cảm ứng nhé đây được gọi là top 4 sản phẩm mà hỗ trợ cho tất cả anh em đánh sóc đĩa bịp chính xác 100% mà hiệu quả <clears throat> những uh, những cái sản phẩm này là sản phẩm uy tín chất lượng 10 năm nay vẫn là thông dụng thì uh, ờ, tôi muốn chia sẻ tới anh em những cái công nghệ hiện đại thì uh, phải thông qua sự test của những cái thầy thợ thì mới biết được cái thực tế <clears throat> bản chất bản chất của mình là thầy thợ đánh sóc đĩa trong 7 ờ, năm qua cho nên là đúc kết ra những cái sản phẩm này đó là bát bát thì bây giờ công nghệ mới nhất của bát nó sẽ bao gồm là cái bát đập ra không thấy bát không thấy tang luôn tức là nguyên lý làm sao không thấy tang thì trong cái kênh của Tấn có làm một cái video hướng dẫn về cái bát tàng hình không tang đập ra không thấy thì ờ, anh em có thể bấm vào link để xem cái bát camera bát camera đời mới nhé đập ra không thấy anh em nhé tại vì làm sao thì anh em cũng nhớ vào kênh của Tấn để theo dõi video bát đập ra không thấy Tấn có thể làm một video rồi thì cái bát này nó có tác dụng là nhìn thấy quân vị chính xác 100% trăm luôn nếu mà anh em sân bãi nhà hoặc là chỗ nào anh em đưa được bát vào thì anh em có thể dùng bát camera hao bát được vào thì có thể dùng bát và cái thứ hai Tấn muốn nói đến ở đây đó được gọi là quân vị đánh sóc đĩa à, thì anh em đi chơi sóc đĩa thì anh em biết rồi quân vị cực kỳ dễ là đưa vào thì đưa vào nó sẽ có nhiều hình thức đưa vào quân vị thì mình có thể làm quân vina thăng long quân chắn quân bài bao thuốc à, vỏ bao cà phê các kiểu hạt à, hướng dương đấy thì quân vị khi anh em đưa quân vị vào thì nó có rất nhiều cách đưa quân vị mình hao vị thì trên kênh của Tấn có dạy kỹ năng hao vị chia sẻ tới anh em kỹ năng hao vị rồi thì anh em có thể xem kỹ năng hao vị còn anh em nào đưa được trực tiếp vào thì Tấn có thể làm video uh, cắt quân và quân hoàn toàn không có tang cũng có thể chơi được rất là hiệu quả mình có thể biết được uh, lẻ rung một chẵn rung hai đấy là về quân vị mình không cần sóc cái luôn nếu mà anh em đưa được quân vị vào và cái thứ ba thì anh em ờ, đi đánh sóc đĩa thì anh em biết rồi nếu mà bây giờ bát anh em không đưa được vào quân vị anh em cũng không đưa được vào thì anh em nên học cách sóc cái thì trong kênh của Tấn Tấn cũng làm một cái video mà hướng dẫn cho anh em cách sóc cái cách sóc điều khiển chẵn lẻ theo ý muốn còn nếu mà anh em nào mà xem video rồi mà muốn học chuyên sâu hơn Tấn sẽ đào tạo cho anh em mất 1-2 tiếng anh em đảm bảo cam kết sẽ sóc được 100% hoặc đến 99% quan trọng là mình vẫn phải luyện, luyện tập nhé thứ hai sóc cái thì mình có thể sóc bằng nhẫn hoặc là mình đeo cái nhẫn này à, cái nhẫn này đây được gọi là nhẫn sóc nhạc quân vị bát đĩa là xanh chín quân vị bát đĩa xanh chín này mình chỉ cần cầm nhẫn này mình sóc lên Đấy. quân vị bát đĩa xanh chín ba đen vẫn còn nguyên này Đấy. nhìn đến lẻ thì đánh lẻ nhìn đến chẵn thì đánh chẵn ví dụ đang là chẵn này thì mình giữ chẵn đang lẻ giữ lẻ đang từ từ giữ từ từ Đấy. đây được gọi là nhẫn sóc nhạc này sấp đôi này Đấy. chính xác chưa Đấy. thì uh, sóc cái thì nó chia làm hai cách như vậy thứ nhất là sóc cái bằng tay nghề sóc cái bằng tay nghề là mình không cần đeo nhẫn mình sẽ đánh đòn tiện trên không hoặc là tấn có dạy cho anh em cách uh, ngớp bát thần trưởng một cách nguyện miễn phí ở trên kênh của tấn anh em chỉ cần sóc như này Đấy, anh em đặt xuống này anh em cũng biết là chẵn hay lẻ rồi xếp đôi này này sóc lại cho anh em xem này Đấy. 100% lẻ thừa một tỷ ba trắng à, đây được gọi là ngớp bát thần trưởng à, vậy thì à, hai cái này xong rồi anh em à, quan tâm cái thứ ba cái thứ tư đó được gọi là quân dính cảm ứng thì cái dính cảm ứng là để dùng như thế nào thì à, cái này nó là dòng nâng cao khi mà anh em khi mà anh em biết biết đánh cái máy cảm ứng này rồi thì sẽ biết dùng cái nhân dính cảm ứng đấy cái máy này được gọi là máy R6 máy R6 đánh cảm ứng nó được thuộc cái loại mà anh em có thể đưa được quân vị vào thì anh em có thể dùng cái máy sau đó nếu mà anh em không đưa được quân vị vào anh em muốn đánh bằng cái máy này thì Tấn có làm cái video hướng dẫn dính quân vị ở trên kênh của Tấn anh em vào kênh anh em sẽ xem được tất cả những cái video mà liên quan đến kỹ năng về sóc đĩa bịp thì à, mọi chi tiết thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn Tấn sẽ tư vấn miễn phí qua Zalo qua số hotline 0868 à, 02555 hoặc là 0974 43 từ 9 thì Tuấn sẽ tư, ví, tư, tư vấn cho anh em qua Zalo một cách miễn phí à, tất cả những anh em nào thầy thợ có thể liên hệ trực tiếp cho tấn à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em